đó là cái đó độc phát đêm ngày 11 tháng 6 2019 lời tiên kính chúc toàn thể nhé trên bờ miền tổ quốc của lần sau và chúc chúc trọng của tối ngày hôm nay chúc tất cả nhé trên kênh đó là bạn ăn của bạch thủ đô ngày hôm nay các bạn nhé cũng như anh em mình sẽ tải qua bảng cảm thưởng của đêm ngày mùng 1 tháng 6 2019 đề đáp dạng đặc biệt đó là 68191 và mắc càng 191 rất là đẹp các bạn nhé nó còn 91 tổng không cho tất cả anh em và lô tô hôm nay mình kiểm qua bằng lô tô hôm nay thì những cặp hai ấy chúc mừng tất cả anh em bắt được những cặp hai ấy của buổi tối ngày hôm nay đó là con 80 hai ấy trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé và con không tám đấy chúc tất cả anh em bắt được những cặp hai ấy và và con 32 hai ấy trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé những đồ hôm nay là ra rất là đều đặn cho tất cả anh em đấy và con kép con kép 55 và con kép 66 đấy hai kép và ba tư nổ luôn hai anh em cãi nhau đấy chúc tất cả anh em đại thắng đại thắng các bạn nhé và đặc biệt hơn tất cả anh em bạn được đó là con 91 của tối ngày hôm nay đấy và mình điểm sơ qua bảng năng suất ngày hôm qua của mình kim các bạn nhé thì nhà mình tham khảo đồng mạch kim này các bạn nhé cùng 15 ngày nữa mà tôi kiếm những coi lên tốt ngày hôm qua hôm nay tôi thật ra cũng mừng các bạn này thật nhất chúc mừng tất cả nhà bác trưởng các cụ kênh xin lỗi bạn trên đó đến tốt các bạn nhé tốt thì hôm nay không đủ được sáu nháy cho tất cả anh em sau 20 con thì ngày hôm nay ngày mai là ngày mùng 2 tháng 6 2016 và 19 các bạn nhé thì anh em để cho mình những con lên tốt này nó có đủ rửa hay không thì anh em để cho mình các bạn nhé. Thì đến 15 ngày rồi. Các bạn đó là 13 31 không chạy đấy gặp năm chín mươi năm tức là ông kế hoạch đã mình sẽ quyết định cả nhà Việt Nam anh em của nước ta đỏ là bạn đặt xưa đi mẹ lâu anh muốn với nhau chúc tất cả nhé ngày mai đó ngày mùng hai đại thắng và mình đó là ngày mùng một đại thắng của hôm nay mình xin cái buồn và ngày mai anh em để ý mình đã bạch chủ đề là ba chín chín ba các bạn nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ngày mai anh em nghĩ lại khảo hết xong của lô bạch của lô và ăn đề luôn các bạn nhé rồi xin chào